Ngày hôm nay xin mời mọi người ngắm Nano Gervi, con của Bruno và Melsi, bố mẹ vô địch. Nano thì à, đến à, hôm nay là 18 tháng. Ở cùng đàn có Nina với lại à, Nancy. Nina thì cũng sẽ có video vài ngày nữa sẽ có video. Thì lần đầu tiên sử dụng cái máy quay mới thành ra là kết nối hơi bị kém uh, bị ờ, lỗi một chút về cái âm thanh cho nên là sẽ phải uh, thuyết minh ngoài như mọi người đang nghe đó nano mọi người thấy nano có đẹp dài không nano là sinh ngày uh, 21 tháng 4 hiện tại đến uh, hiện tại bây giờ là tháng 11 thì coi như là 18 tháng Nano thì uh, sắp có một cái đàn uh, ờ, cho con đầu tiên với uh, ờ, Hanna Nano mình đã cho Nano ghép đôi với lại Hanna uh, à, Hanna thì mọi người theo dõi thì mọi người có thể biết Nano thì là con nhắc lại là Nano là con của con uh, được nhập Bruno và con uh, cái uh, vô địch Việt Nam của trại mình Melsi Melsi thì mọi người mà theo dõi video thì mọi người sẽ thấy có rất nhiều video của Melsi nano tính ra là đàn sau à, là đàn em cùng bố cùng mẹ với lại uh, à, siro đó mọi người nhìn cái một cái đặc trưng về cái cơ thể của cái dòng họ này là cái người của nó rất là dày nano thì to cao giống bố à, chất lông của nano tốt mình đánh giá là chất lông tốt màu mảng rất tốt và cái mặt của nano rất là đẹp đó mọi người có thể nhìn cái ờ, lông của nano là một cái chất lông ờ, ngắn vừa phải à, hiện tại cái thời tiết hiện tại bây giờ thì chó nó đều có cái tình trạng gọi là gầu da nó có gầu nano thì chưa có tắm được cho nano cho nên là nhìn cái cái cái cái lưng của nano là có thấy có cái độ hơi trắng trắng đó là gầu cái lông nó bẩn nhưng mà nó vẫn rất là bóng nano thì ờ, mới thay lông thôi à, lông chưa mọc lại hết gọi là dụng lông xong à, mọc lại nhưng mà chưa mọc lại hoàn toàn à, đạt được khoảng tầm 80% rồi đó mọi người ngắm cái khung gọng của nano những cái con chó nó cái sự tự tin nó rất là tự tin à, mọi người để ý cái đuôi của, của của con chó khi mà nó tự tin đấy là con chó cái đuôi của nó uh, thường xuyên nó vảnh nó để ý một cái gì đấy hay nó hưng phấn một cái gì đấy là cái đuôi nó sẽ vảnh lên là mọi người nhìn cái cái ờ, khung người của nano thì là tuyệt vời đấy à, thực ra ấy thì cái uh, lượt uh, của nano này coi như là đây là uh, ở cái đời chó 1,5 tức là con bố là con chó nhập và con mẹ là con chó của trại thì coi như là đời 1,5 thôi à, nó cũng chưa phải là cái đời mà đời chó mà mình ờ, ờ, trại à, chạy à, định hướng mục đích là khoảng 3 đời chó thì sẽ là cái con chó theo đúng cái à, nguyện vọng của trại nhưng mà nano thì cũng là đạt được rồi đó nano thì uh, cái uh, về cái cân nặng của nano thì có lẽ là uh, nano hiện tại bây giờ là chưa nở ngang đâu chưa đến tuổi nở ngang mới 18 tháng con chó đực thì nó phải khoảng tầm 30 tháng thì nó bắt đầu nó mới nở ngang nó dày người hơn nó to ngang thì uh, nano uh, hiện tại bây giờ ấy thì là nó rơi vào khoảng tầm uh, hơn 50 cân năm mấy cân mình cũng không có cân nhưng mọi người có thể nhìn so con chó với lại uh, người đó thì mọi người có thể uh, áng chừng đó nó rất là cao uh, cao dài cao dàn đó đầu thủ thì ờ, rất là đẹp à, mình định hướng là cái con chó đực mà trại mình mong muốn thì mình cũng không muốn con chó đực nó quá to như là con bố của nano là cái con chó mình nhập về để nhập về để cải thiện thôi chứ còn mình không muốn cái con chó nó quá to như vậy cái con chó nó quá to nó 60 cân hơn 60 cân thì cái khung cẳng của nó, nó sẽ không chắc được như là cái những cái con chó mà nó khoảng tầm 50 mấy cân à, mình muốn là cái con chó đực nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 53 cho đến khoảng tầm 57 cân thôi chứ không uh, con chó đực nó không cần cao hơn tất nhiên là với cái thể trạng vừa phải bụng bằng hoặc bụng hơi hóp nha mọi người nhá chứ còn giả sử như con nano này hay là con bruno con bố nó mà mình mà nuôi mà muốn cho nó để lấy cái cân nặng ấy cho nó béo thì thì thì nó không biết nó ra bao nhiêu cân à, tính là tính cái cân nặng ở cái thể trạng là con chó là thể trạng bình thường là bụng bằng hoặc bụng hơi hóp đây như nano mọi người nhìn cái bụng của nó nó vẫn có độ hơi hóp một chút chứ còn nếu mà bụng phệ thì không có tính làm gì cả bụng phệ muốn con chó béo tăng cân thì chỉ uh, tai hại cái khớp của con chó thôi những cái con chó to ấy là cái khớp của nó chịu lực rất là nhiều thành ra là không nên nuôi béo đâu những cái con chó mà cái ở cái quãng cân nặng nó khoảng tầm bốn mấy 50 có thể là đầu năm ờ, đầu năm 50 51 52 thì có thể là mọi người nuôi béo một chút ok nhưng mà những con trên 55 cân thì mọi người không nên nuôi béo nuôi béo là là cái con chó nó nó nó cái khớp của nó nó phải chịu uh, cái lực nó rất là hại khớp nó phát sinh nhiều thứ thì ờ, cái định hướng của mình nói lại về cái định hướng của trại thì như nano này thì coi như là đạt được cái định hướng của trại trại muốn các con ờ, đực nó trưởng thành nó sẽ rơi vào khoảng từ 53 ờ, cho đến khoảng 57 cân à, đó và các con cái thì nó loanh quanh ở mức 41 cho đến khoảng tầm 43 cân thôi con cái thì mình lại không muốn con cái to con cái ở mức chuẩn thôi còn con đực thì hơi to hơn một chút so với cái chuẩn của nó con đực chuẩn là con đực uh, ờ, đúng cái cân nặng của con đực chuẩn con uh, giống Rottweiler thì nó là 50 cân như Marvin với Loki thì cũng đã là vượt rồi uh, vượt cân rồi uh, 53 54 cân nhưng mà mình muốn nó to hơn lên một chút nữa đực thì uh, chúng ta đều thích nó to nhưng mà mình uh, cái quan điểm của mình là nó to nhưng nó phải khỏe nó phải không có cái cái cái uh, ảnh hưởng đến cái xương khớp của con chó vận động nó phải chắc chắn như nano là hơi to một chút là vận động nó đã không có một cái độ chắc chắn chắc nịch như là con Marvin hay con Loki rồi tính ra là nano là tính ra là coi như là cháu của Marvin với Loki đó đó mọi người nhìn mọi người thấy nano có ok không cái con chó Rottweiler ấy nó là một cái giống chó rất là thông minh mọi người mà xem các cái video của trại ấy, thì mọi người ờ, để ý cái thái độ của con chó nó rất là tự tin và nó rất là quấn người và nó rất là chủ động cái giống Rottweiler nó là giống chủ động chứ nó không có phải là cái giống lười vận động đâu mọi người nhé những cái con lười vận động thì mọi người phải xem lại một là xương khớp nó có vấn đề gì không hai là cái thần kinh của nó tức là về cái IQ về cái thông minh của nó nó có có có có có đạt được cái mức trung bình của giống hay không nhiều người thì có cái quan điểm là cái con chó ờ, nó không có cái ờ, gì ờ, con nào nó như con nào nhưng mà mọi người lại quên mất một điều là con giống vật nào cũng thế chọn lọc giống nó phải có cái sự chọn lọc và nó có cái độ di truyền nó như người ấy ờ, người cả dòng họ thông minh có người thì cả dòng họ học mà chậm đó hay là rất nhiều thứ khác nhưng mà mọi người cứ nghĩ là là là là nó như nhau là không có phải đâu ở ờ, mỗi một cái gen giống nó có những cái thế mạnh của nó giả sử như là các cái con giống của trại nhà mình thì mình yêu cầu là đầu tiên con chó nó phải thông minh cho nên là mình chọn những cái trại uh, giống mà các con chó của họ nó thông minh đầu tiên là con chó nó phải thông minh và con chó nó phải khỏe nó không có bệnh di truyền hoặc là nó có rất ít bệnh di truyền thì mọi người có thể nhìn ở Pila rồi ở Melsi rồi ở Marvin đó mọi người thấy từ con chó già đến con chó trẻ nó đều rất là khỏe và nó nhanh nhẹn cái đó nó là cái di truyền về cái mặt sức khỏe còn con chó nó thuần người con chó nó thông minh cái đấy nó di truyền ở cái cái cái trí thông minh của của cái ờ, dòng họ nhà nó thì ờ, bản thân là nếu mà so sánh ờ, con với bố ờ, đời Nano với lại con bố Bruno thì Nano nhỏ hơn Bruno một chút nhưng mà nếu mà nói về cái độ vận động về cái độ linh hoạt của con chó thì Nano là đời con là tốt hơn đời bố bởi vì đời con là nó thừa hưởng cái một cái gen nửa gen ở bên con mẹ Melsi thì Ờ, nó là một cái sự kết hợp mình uh, sử dụng uh, con giống của hai cái trại gốc ở hai trại là đều là cái con chó theo cái phả của con chó đức nhưng mà một cái trại nó thiên về chó đẹp là chính là cái trại uh, của con Bruno đó nhập con Bruno đó là trại thiên về con chó đẹp uh, còn uh, cái trại còn lại là cái trại con Pila đó là cái trại uh, thiên về cái con chó gọi là uh, mang tính chất là tổng thể uh, cả thông minh cả đẹp nhưng mà mình muốn nó to hơn cái con chó nó to hơn của cái trại uh, tổng thể kia một chút thành ra là mình có lấy con uh, nhập con Bruno về thì nó ra ở đời Nano đây đó Nano thì uh, hy vọng là sẽ có cái đàn con đầu tiên uh, ở trong cái ờ, đợt kết hợp với lại ờ, con Hana này thì giữa Nano và Hana là hai con cùng ông nội tức là con Hana là con của con ờ, Teddy và con Dakota thì con Teddy cũng là con của con Hero và con Bruno tức là bố của của Nano này cũng là con của con Hero đó thì nó có cùng cái con hero ở trong dòng máu thì mình hy vọng là cho con ra nó sẽ đấy nhìn cái mặt này giống EC con hero đó à, nó có nét à, thì mình hy vọng là cái đời con của nó ra nó sẽ có cái thừa hưởng cái gen chung đó nó mặt nó sẽ như theo cái kiểu là con uh, nano này nano này tính ra là rất là giống bố và rất là giống ông đó mọi người nếu mà ai mà có thích con uh, Bruno hay là có thích cái con hero con ờ, chó ờ, rất là nổi tiếng ở trên thế giới thì mọi người có thể xem mọi người nhìn có lẽ mọi người sẽ nhận ra cái sự giống nhau đó mọi người đây là là là ông ấy hóng ông đứng ông hóng này cái vị trí mà mình ngồi ấy là ông ấy có một cái một cái sự tị là tại sao mà anh cứ ngồi đấy mà không cho em ngồi đó khi mình đứng ra là ông ấy sẽ phi vào ngay và ông đứng ở ở cái vị trí đó ông ấy hóng đó thì mọi người nhìn cái khung của của cái con chó nhìn trông là cái người của con Rottweiler nếu mà như Nano này là một cái khung là ok cái body rất là tốt đó à, mọi người à, đón chờ xem cái video tiếp theo sẽ là về Nina cùng đàm với Nano nhé ok à, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo à, đăng ký kênh để xem nhiều video mới nhé thank you and à, see you again